បាទជំរាបសួរបងប្អូនខ្ញុំសំមិញពីការប្រកួតរបស់ខ្ញុំឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងទំនេរឥឡូវខ្ញុំមកជិះចង្រិតមួយបងប្អូនហើយនឹងបងបងនៅនៅមាត់ទន្លេជមើតើថ្ងៃនេះជិះចង្រិតបានអត់ចង់ហូបចង្រិតដូងឥឡូវជមើជិះបានអត់ហើយមកប្រកបមានអត់ប្រកបក៏មានចប់ក៏មានចប់តែប៉ុណ្ណឹងឯងមានចប់ប្រាប់គ្រូអីចឹងណាឲ្យគ្នាមកណែ4 5 1ណែជមើតិចទៀតបានចង្រិតអត់ឬមួយក៏អត់បានទេជមើចាំទីទេសនាអង្គនេះបាទអរគុណបានមួយណាបានមួយមក dạ dạ dạ ban quay bọn mình chiếc ba mà đồng ấy đây đó chia cho hót đây mà dạ. cái pin đo vậy mưa mưa ban nó cho mình mưa mùi nữa luôn <laughs> này mà này hạt đó chị không chị mưa ban nó chơi ông bắt đầu bắt đấy thử mấy đó là mình sẽ đó là con đây sao đây ngọc ba mình nghe sủa là con cá chị hết á mùi mùi bà bà hay chị là cá chị, chú đá nữa cái đó rồi à, không đây à, bán cho tập khuôn á, mình test cho mùi ba này mua nha à. ba là mười đo lên quần đo lên đo lên nhìn bàn mua mà bàn mua mình gặp bàn mua mới nẹp to một to chỉ to tiệt đợi mười hai em to tiệt mình bàn mua rồi thử là chỉ to nữa hồ mua chưa ba này 4tháng bước đây Vinh ờ, ở đây ở đây chương trị của ai mua tiền đồng một cái chi đó tỏ tua cho cả làm mẹ đó nè thọt hỏi bạt ai thế nè nè nè nè mau Ngọc ra Ra Mùi chết Đâu mùi chết đây nè Dòng mùi chết Đây mùi chết đấy Mùi ទៀតហើយហើយ នេះនេះនេះនេះមក បងយេ យ៉ា ចូលសិនកុំអា មួយទៀតដល់មួយទៀតនេះយ៉ាងមួយទៀត ហើយទៅ เดี๋ยวผมตาหอดเดี๋ยวนี่รนดับใบไปตรงนั้นไม่มุ้ยแล้วนี่เผยเจอแล้วปะจิ๊ดเลยบุยนี่เดี๋ยวนะนี่เดี๋ยวนี่หมกเลยหัดหมก đây đây với con không mình cuốn mời ai đó là chưa chừng hết ạ bàn muối này dạ dạ dạ, dạ. Ừ. bàn muối bọn mình phải mà chích ba mươi đồng ấy đây đó chia kìa tích tích làm trường mà đây Nóng rồi một không? Mùi Hmm? ជាចង្រិតពាក់វ៉ែនតាអូមកវាអូចេញមកវិញបើជាប់ទៅទៀតកបោណាបងប្អូនដល់ណា thiệt u ừ, u ừ, cho hồn bắt đi nè nè nè nè nè nè nè nè trời ơi mấy cái ô cái đuổi không cái đuổi thế rồi họ đây mà cái pin đo vậy